Ok luôn anh em Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Đầu game thấy ra con sao breaker Pick ngay <laughs> Anh em ạ Đấy Cái uh, lý do tại làm sao mà pick ngay thì <clears throat> Chắc là tôi cũng không phải giải thích nhiều anh em nhỉ Sau cái clip ngày hôm qua thì chắc là tôi cũng không cần phải giải thích nhiều ừ. Đấy thì uh, như anh em cũng đã biết Ngày hôm qua tôi có ra một cái clip mà tôi chơi Assassin Đấy, và assassin thì chơi um, có một cái núi chơi nó hơi khác một chút gamble level thấp run 3 sao assassin đánh đúng 7 con đấy đến hết game vẫn chơi 7 con thôi nhưng mà rất là hiệu quả ui không không không mà thôi <laughs> có lẽ là hôm nay không chơi assassin nữa bởi vì là nếu mà hôm nay mà tôi lại chơi assassin tiếp ấy thì tôi sợ là rồi nó sẽ thành một căn bệnh Anh em ạ Rồi cái căn bệnh assassin nó sẽ thay căn bệnh beat bây giờ Chính vì thế là có khi là Trận hôm nay không chơi assassin nữa Chứ còn bây giờ mà nếu mà chơi assassin nhiều ấy Thì thực ra thì nếu mà tôi chơi thì nhìn nó nó, nó hay nó bá lắm là người ta sẽ rất là dễ để người ta bị đam mê với cái bộ mà tôi chơi phải nói thật là như thế rồi từ từ đã anh em cho hai con Abyssal Ward thì tôi nghĩ là là là, là chuyển sang là quánh Warrior đi nhé anh em nhé. Đấy. Anh em không tin thì anh em nếu mà hôm nay ấy anh em chưa chơi thì anh em không biết được đâu. Còn nếu mà hôm nay anh em chơi rồi ấy, các anh em mà chơi rồi thì anh em biết ngay là hôm nay vào trong rank Nhà nhà chơi Assassin <laughs> Nhà nhà chơi Assassin Gable level 7 Đấy Chỉ có bánh 7 con thôi Nhưng mà anh em biết đấy Tại sao người ta lại thích chơi Không phải là vì là người ta gọi là thích tôi đâu Thích tôi nó là một phần thôi Là bởi vì là nó hiệu quả anh em ạ Nó mạnh Đến lúc chơi rồi mới biết nó mạnh đúng không <laughs> Hôm nay nói chung là rất nhiều người chơi Tôi thấy có các anh em còn confirm chụp ảnh cho tôi một trận đấu là có hai ông, ba ông chơi trùng. Cái kênh này bây giờ nó phổ biến đến cái mức mà bây giờ chỉ cần ra một cái clip thôi là nó thành meta. <laughs> anh em không tin à? Ờ, đấy tôi bảo rồi, như tôi đã nói từ cái clip trước nhá. Clip trước là cái meta bit ý nó sẽ sớm qua nhanh thôi. Đấy anh em cứ cứ, cứ ngẫm lại nhá, anh em cứ ngẫm lại xong anh em so sánh sau khoảng Tôi tôi nói là hai tuần nhưng mà thực ra là không đến hai tuần đâu Tôi nghĩ là hết tuần này thôi Đấy khi mà cái bộ Assassin của tôi nó phủ sóng Trong cái uh, cái rank Đấy, phủ sóng trong cái trò chơi này thì tôi đảm bảo với anh em luôn là đến lúc người ta sẽ phải bỏ một bộ bit thôi Đấy, đến lúc là người ta sẽ phải bỏ bộ bit Mà hôm qua tôi chơi là tôi còn rất là gọi là tế nhị đấy Tôi còn chỉ nói là tôi chơi để tôi Lâu ngày tôi không cho con ốc nó chơi Thế là tôi chơi bộ đấy Để tôi gọi là biểu diễn thôi Nhưng mà thực ra là khi mà các anh em chơi thử ấy đấy, Anh em thì yêu quý thì cũng muốn là thử xem nó như nào Ừ Thế vào trong rank thử cái thì lại Ôi rồi sao mà nó mạnh Thế nó đấm cái bọn bít như con luôn <laughs> đúng không đúng không đúng không bây giờ tôi hỏi đúng không đã nào đấy anh em thấy nó đấm bọn bít như con rồi u rồi đây rồi chân lý rồi chân lý rồi thôi thôi thôi thôi sửa phạm <laughs> thế là y như rằng là anh em ạ à, bây giờ rank người ta kiểu người ta bị ghét bít ấy cái bọn bít bây giờ nó bị ghét ấy nên là bây giờ là anh em vào anh cứ chơi assassin gamble thôi để đấm bít thôi đấy ai chơi assassin gamble xem clip này thì nhớ confirm nhá còn ờ, tôi biết là có rất nhiều ông lấy clip để làm coi như là là, là, là tư liệu để để vào trong rank <laughs> làm theo <laughs> ảo thật sự luôn đấy thế nên hôm nay định chơi là là assassin tiếp bởi vì là thực ra ấy, là cũng đã thông thạo rồi anh em ạ chơi thông thạo lắm rồi nhiều top một lắm rồi mới lên clip đấy đấy nhưng mà thôi lại bảo là thôi nếu mà chơi nữa thì rồi nó lại thành căn bệnh nó lại giống như là bộ bit ý vào lại nhiều người chơi nó cũng không hay lắm Thế thôi chuyện này chơi uh, cơ bản chơi, uh, <laughs> chơi chơi chơi chơi chơi uh, warrior anh em nhá, warrior thôi. Nhẹ nhàng. Đấy. Còn Assassin cứ để mấy hôm nữa, cứ để mấy hôm nữa. Thực ra ấy là Assassin nó không chỉ có như thế đâu anh em, nó còn nó còn có bài lưng cao hơn có bài nó còn nói chung là nó một bước tiến nữa cơ đấy còn hôm trước nó mới chỉ gọi là tầm cơ bản thôi anh em nhá cơ bản cơ bản Đấy, ờ, nếu mà muốn nâng cao hơn thì nó còn có cái bước chuyển chuyển chuyển chuyển đằng sau ấy thì lại nó phải vào những cái trận đấu mà nó đỉnh cao đấy anh em ạ nên là cứ bình tĩnh nhá để tôi từ từ tôi ra thực ra là tôi đã chuẩn bị các cái phương án để tôi nâng cao cái bộ assassin cho những anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái bộ đấy đấy trong cái trường hợp ấy mà vào cái trận đấu mà ơ ba thằng assassin nữa thì làm nào <laughs> đấy thế thì nó lại phải thông thạo 10 bộ assassin nha anh em nhá Chơi giống nhau mà Chơi giống hết nhau mà Ron ở level 7 đúng không Ờ thế nó phải như nào nữa nhở Nó phải như nào nữa nhở Đấy bởi vì là anh em cũng lại chơi Anh em cũng biết là Chơi Gamble Assassin nó chơi nó rất sướng Nó đấm cái bọn 9 Assassin đánh ở level 9 Mà nó đấm được luôn Đấy anh em thấy là, là, là, là, là nó rất là, là khỏe Nên là nếu mà chơi kiểu đấy mà ví dụ hai ba ông chơi giống nhau thì, thì, thì sao Đấy thì nó lại còn phải nhiều cái khác nữa nha anh em nhá Thì cứ bình tĩnh tôi sẽ ra tiếp những cái clip làm về bộ Assassin trong thời gian sắp tới Đấy, để cho các anh em nào mà thực sự đam mê bộ đấy có thể nâng cao được trình độ Đấy, còn uh, với những cái ông mà chỉ biết qua loa có một clip thôi ấy, thì nó chưa đủ anh em nhá Đấy Vì căn bản là đấy nó mới chỉ là cơ bản thôi Đấy, chơi một trận đấu mà có beat thì chơi Assassin để đấm beat thì đó là về cái vấn đề về counter Đấy còn nếu mà ví dụ như là gặp những cái đội hình mà nó counter lại bộ assassin thì sao? Hoặc là gặp những cái đội hình mà nó trùng bộ thì làm sao? Thì cái câu chuyện của nó nó lại phải khác nha anh em nhá. Đấy. Còn bây giờ thì đương nhiên là nếu mà anh em chơi assassin thì anh em gặp những cái trận đấu mà nó có nhiều bit thì rồi ok rồi, ổn rồi. Thế là coi như là gặp ừ, gọi là mình là thiên địch rồi. Mình là thiên địch mình đấm nó rồi. Đấy thì lúc đấy thì lại lại ok nhưng mà giả sử nhưng mà trong trận đấu đấy, không thằng nào chơi bit mà lại chủ yếu là chơi ví dụ như là chơi uh, chơi chơi 9 m hay là chơi Egosit chẳng hạn. Đấy thì nó lại phải chơi phải có cái mức chuyển bài. Chứ không phải là cứ roll 6 assassin xong rồi lên 9 kẹp bit nha anh em nhá. Đấy cái kẹp 4 bit đấy nó là gọi là cái phần 4 bit đấy nó gọi là kẹp vào để có cái tình huống. Đó, nó xử lý tình huống ở cái 4 bit đấy thì nó có thể thay bằng 4 marine hoặc là bốn cái gì đấy anh em nhá bốn exit chẳng hạn nó sẽ có rất nhiều nó chủ yếu là cái cách chơi đó là gamble ở level 7 là với đối với cả bọn assassin ấy là phải lên được 3 sao thôi đấy tức là 6 con đấy mà trong đội hình thì chúng ta sẽ có mắc tối đa là 10 con vậy thì bốn con còn lại đấy nó sẽ đóng vai trò nó là counter các đội hình khác đấy đấy nên là cái việc mà mà mà chơi uh, chọn con nào trong bốn con sau ấy ở cái level 9 ấy sẽ là tùy thuộc vào cái độ thông thạo của từng người đấy để mà có thể là thay ra thay vào counter đội, đội hình đối thủ nhá đó ui chuyện này ra nhiều aquaman không này hôm qua tôi có chơi assassin thế hôm nay chúng ta có thể chơi chơi chơi chơi uh, warrior gamble được không warrior gamble level 7 có, có, có, có dám chơi không 9 warrior chơi ở level 9 nhưng mà tôi đéo chơi 9 warrior tôi tôi, tôi, tôi chơi, chơi 6 warrior có được không được không chơi thử em nào được không ừ meta mới chơi thử xem nào đấy chuyện này có vẻ có có mết có mết à có mết có assassin có chuyện này có assassin luôn không biết có phải cái ông assassin kia ông đang chơi đội hình của tôi không nhở thôi được rồi thì cứ từ từ tí nữa thì nó ra hình thì mới biết được cái tầm này tầm đầu game thì chưa biết được đâu Đấy nhưng mà có vẻ như là là, là cũng là assassin đấy Rồi mà cái trận này thì uh, nói chung là game bổ warrior hay không Thì cứ từ từ đã anh em nhá Từ từ tính từ từ tính đấy, còn, còn bây giờ phải làm cái uh, cái cái đầu tiên á cái đầu tiên của hàng ngày cái, cái công việc mà rất là quen thuộc đấy, trong mỗi clip của tuấn cơm đấy là cảm ơn các anh em đã ủng hộ cũng như là đăng ký hội viên anh em nhá rồi à nhưng mà từ từ đã anh em tính rao đã tính rao đã rao sau là là, là rao 11 rồi xem mà gặp thằng nào đã nào trần dần gặp dạ bằng vâng, trần dần trần dần bây giờ đang chơi ui trông có vẻ mạnh hơn anh em ạ trần dần trông có vẻ mạnh hơn đấy bốn cửa lai rồi bốn cửa lai ba rồng à 4 Clyde 3 rồng ăn nổi không nhỉ? Bởi vì tôi bây giờ đang mới chỉ có 5 con Warrior ấy, tức là nó không khác gì là ba con Warrior. Đó, tức là Celesi bây giờ đang ở cái cái yếu hơn. Đồ đéo có toàn giáp ạ, à, vai đái thật. Đùa. Thật là như thế luôn. Ghép được cái chén thánh lấy luôn không nhỉ? Khả năng là thua round này Đội hình này chưa ăn được Đội hình này là nó chỉ có là là là ba warrior ở trên này hai đỏ này kẹp glacier nhưng mà chỉ có một con hai sao hơi đuối có lên up 7 kẹp bít vào không nhỉ thôi anh em ạ thua tôi cảm giác vẫn không ăn được từ từ đã xác định chơi game gamble là chúng ta sẽ phải giữ tiền anh em nhá giữ 50 tiền rồi roll Ăn nổi không Khó rồi Không ăn được Làm gì có đam đâu Không có đam anh em ạ Không có đam Không có đam Cho toàn giáp Cay thật Kể ra mà có 6 warrior thì chắc là cũng ăn được đấy Nhưng mà chưa có Whisper này Đợi từ lấy giờ Tôi nghĩ là cái tầm này chúng ta tích tiền thôi anh em ạ Để tích tiền Thực ra nếu mà bây giờ up 7 nhá Kẹp thêm được bit vào Đấy kẹp thêm được cái con unicorn này là chúng ta có thêm bộ bit Đấy nhưng mà thọt tiền lắm Đấy tầm này mà up 7 là hết tiền Mà chưa đủ tiền up 7 Phải rao sau Rao sau mà đủ tiền up 7 Có nên giữ lại con unicorn này không nhở <coughs> Gặp bọn này cũng thua này Đấy, kẹp hai mét rồi Ui rồi Đuối quá nhở Không được anh em ạ Không được không được không được không không ổn không ổn không ổn không ổn Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Không áp bảy nữa Không áp bảy nữa À thế này à Tức là 6 warrior Rồi Thôi rồi, nói chung là tôi cũng bây giờ tôi cũng chưa biết làm gì đâu Thôi cứ để cái này đã nhá Kệ mẹ nó đi Rồi Xem đội hình đối thủ có thằng có con gấu assassin 2 sao rồi ạ Vãi đái à, Đỏ thế nhở Gấu assassin 2 sao ở ra 13 này thì, thì, thì, thì mẹ vô địch rồi Làm ăn gì nữa nhở Chơi thế thì, thì đúc thẳng level lên level 9 mà chơi chơi chơi 9 assassin chứ còn gì nữa Hay là chơi beat Căng thật sự ừ. À ấy, quên mất, quên mất, quên mất Đấy, mải coi như là trận đấu Quên mất là Chúng ta vừa lấy chúng ta cũng đang nói dở đấy câu chuyện là cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới Sau <laughs> đi anh em nhá Tôi quên mất Rồi Đây bây giờ xin được cảm ơn các anh em mà mới đăng ký hội viên Xin được cảm ơn anh em Duy Minh Anh em Lê Hoài Anh Anh em Nguyễn Đức Trung anh em Nguyễn Vĩ Khôi, anh em Trần Hùng, anh em Đỗ Lam, anh em Lê Tùng Anh, anh em Nguyễn Đức Huy, uh, anh em Tài Nguyễn, anh em Lam Nguyễn. rất nhiều anh em là đăng ký mới anh em ạ. Rất là cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi nhá. Ủng hộ tôi, ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. À, chưa rồi sót sót sót còn à, còn một anh em nữa à, anh em bùi đăng khoa nữa nhá cảm ơn anh em bùi đăng khoa ôi ôi nó nhiều quá anh em ạ danh sách nó nhiều à, tôi quên Đấy, tôi lại bỏ sót anh em cảm ơn anh em bùi đăng khoa nhá đã ủng hộ tôi cảm ơn anh em thằng chơi glacier à glacier meta này nói chung là tôi thấy là nó cũng không mạnh đâu mấy cái bộ như gót đỏ ngày trước mạnh nhưng mà bây giờ bộ gót đỏ nó cũng yếu rồi anh em nhá Đấy, có các anh em hỏi tôi là ở trong cái pack tam sát pháp long ấy mà tôi uh, hôm trước tôi có cho anh em uh, để anh em tham khảo ấy thì cái pack đấy tại sao lại không có gót đỏ tại sao lại không có con uh, bad omen và tại sao lại không có con chúa quỷ để có thể chơi được cái bộ witcher thì tôi uh, xin được trả lời anh em là thực ra thì nó thuộc ở cái pack khác anh em nhé Đấy tôi cũng xin trả lời luôn rõ ở trong cái clip này Trả lời một thể luôn cho tất cả mọi người cùng biết Đấy là không phải là vì là Là do tôi không chơi Mà là Nó không có ở trong cái pack đấy Tôi hôm trước tôi có chia sẻ với anh em là tôi tôi Bây giờ tôi đang có ba cái pack đúng không Đấy thì nó nằm ở trong cái pack còn lại anh em nhá Đấy cái con chùa quỷ Rồi cái con uh, Phantom Queen con Omen nó ở nằm ở trong cái pack còn lại của tôi Một trong hai pack còn lại bởi vì thế này này Cái pack ấy nó sinh ra là không phải là nó để nó chơi hết tất cả các các, các cái loại đội hình Ở trong game này Nó không có cái đấy đâu anh em Không chơi hết được Cái pack nó sinh ra ấy Nó là một cái bộ bài mà nó có cái quan hệ nó chặt chẽ với nhau Đấy nó giúp cho chúng ta chơi Chúng ta vào chúng ta chơi các cái đội hình nó dễ hơn Nó dễ xây dựng hơn thì tôi gom vào đấy tôi cho vào thành một pack và những cái pack đấy là nó đã có chỉnh sửa qua quá trình mà chơi đấy, tự nhiên đang chơi mà thấy thiếu một con gì đấy ở trong cái pack này và cảm giác như là nếu mà thiếu cái con đấy thì không thể chơi được thì bắt buộc là tôi phải chuyển và tôi phải bỏ những cái con mà nó bị thừa ra thì nó tạo thành một cái pack anh em hiểu không chính vì thế là tôi đã nói là cái pack đấy là cái pack mà tôi đã nghiên cứu là tôi bỏ con gì đi cho vào con gì là nó đều có cái mục đích của nó nó đều có cái uh, nó gọi là nội dung lý do chứ không phải là tự nhiên mà nó lại như thế đâu anh em ạ đấy còn tại sao mà cái con chúa quỷ nó không có ở trong cái pack đấy bởi vì cho vào nó thừa thế thôi nhá hay là tại sao con bad omen nó lại không có ở trong cái pack tam pháp sát long lý do đơn giản thôi đấy là bởi vì là, là, là nó thừa đấy nó thừa vào nó không có ý nghĩa nó không có nhiều ý nghĩa lắm đấy thay vì con đấy bỏ đi để chơi những cái con khác nó mạnh hơn nha anh em nhá đấy còn nếu mà anh em thích cái pack mà chơi cái bọn đấy thì nó lại thuộc cái pack khác rồi đó không phải pack đấy nhá nó chuyên một cái pack nó chuyên chơi đấy mà thôi được rồi thì anh em anh em có nhiều anh em hỏi quá tôi cũng xin được tiết lộ một chút nho nhỏ về cái pack mà có hai con đấy đấy thì cái pack đấy nó sẽ được phát hành vào thứ bảy tuần này anh em nhá Pack đấy có tên là Chìm Câm Giải Gióng Tôi xin nhắc lại nhá Nếu mà anh em chưa nghe rõ Chìm Câm Giải Gióng Nhá <laughs> Pack hay lắm Pack hay lắm anh em ạ Đấy Hy vọng là anh em sẽ coi như là mong chờ Đón nhận vào thứ bảy Tối thứ bảy Nhá, và pack thì riêng cái pack này là pack đặc biệt nên chỉ dành cho các anh em hội viên thôi nhá chỉ có các anh em hội viên mới được coi như là trải nghiệm một cách ờ, chìm câm giải gióng của tôi chuyên chơi về những cái bộ nó như thế <clears throat> nó cũng giống như chơi bài tôi nói rồi Yu-Gi-Oh ấy chơi bài Magic ấy có phải các cái bộ bài nó nó là một bộ bài nó có tất cả những cái cái thể loại bài đâu anh em nó phân chia ra là ví dụ như là bộ bài bóng đêm này hay, hay là bộ bài côn trùng này đấy cái bộ bài mà tam pháp sát long ấy thì cũng phải chia sẻ với anh em là cái bộ đấy nó có thể đánh được cả vật lý lẫn phép Tuy nhiên là nó thiên về phép hơn đấy Nó thiên về cho các anh em mà yêu thích là bắn trưởng nhiều hơn đấy, Nếu mà anh em mà chơi bắn trưởng thì anh em sẽ phù hợp để chơi cái bộ đấy Đấy, với các anh em mà thông thạo những cái bộ gót hay là những cái bộ bắn trưởng ấy Bộ mết ấy thì cái bộ đấy nó rất là hay Ui mẹ ơi cái thằng Assassin kìa sao, sao, sao tôi nhìn thấy thằng này nó có vẻ nó Nó chơi Assassin beat thế nhở Giống như kiểu nó kẹp beat vào ấy anh em ạ có phải fan Game Today không nhở à, Pinky kia mặc dù là có con gấu assassin nhưng mà nó vẫn đang đang đang đang đang, đang ờ, sáu assassin biết biết các thứ nó mua kìa. Phải không? Trông giống lắm anh em ơi. Ngoài con gấu ra thì những cái con còn lại có vẻ như là nó đang mua những cái con đó. Có phải không nhở Con mẹ gặp gặp gặp fan không thấy fan chào thì không biết có phải không? Ờ, trông có vẻ hơi giống đấy anh em. Nhưng mà phải công nhận là hôm qua chơi xong cái bộ Assassin là hôm nay nhiều người chơi thật đấy Anh em ạ, nhiều người chơi Có khi là học đi học lại của những cái người chơi lại ấy Đấy thì người ta cứ chơi rank, người ta cứ vào trong rank, người ta nhìn thấy cái người này người kia chơi Assassin Đấy, mạnh được tốt thì người ta thấy hiệu quả, người ta học lại thôi Chắc là như thế Tôi thấy cảm giác hôm nay kiểu cái cái bộ Assassin Gamble của tôi nó phủ sóng toàn bộ mặt trận hay sao ấy Ảo thật sự luôn mà tôi cứ nghĩ là cái việc mà tôi đối diện với cả cái line up của chính mình ấy Nó cũng sẽ diễn ra là nó chậm và nó muộn thôi Chứ tôi không nghĩ là nó đến nhanh như này đâu Đấy vừa với trận trước trận ngay trận sau đã gặp ngay rồi thì sợ thật Nhưng mà không sao kệ đi Thế thì trong cái trận này ờ, chơi uh, Warrior đấm Assassin được không? <laughs> Cho anh em biết là thực ra là ừ, cái độ thông thạo của tôi về cái bộ Assassin nó cũng tương đương với cái việc là Chúng ta ngoài cái việc là đánh hay cái bộ đấy ra thì cũng biết cách đấm cái bộ đấy Đấy Thế thì, thì hôm nay chơi Warrior đấm Assassin vậy Có gì đâu Nhá anh em nhá Thôi được rồi Warrior Gamble level 8 Ok Ngoài cái bộ bài chìm câm giải sóng ra ấy Thì tôi còn có một cái bộ nữa Nó có tên là yêu lại từ đầu <laughs> Yêu lại từ đầu luôn Đấy hay lắm Đấy lý do tại làm sao đặt tên như thế thì anh em phải chờ đợi đó Thế thôi nhá tiết lộ như thế là đủ rồi Đấy và ừ, yêu lại từ đầu thì sẽ được phát hành vào tối thứ bảy tuần sau Nha anh em nhá à, Biết đâu đấy lại lại lại ừ, có một cái tối thứ bảy tuần sau nữa Nó lại có một cái bộ nào đấy Ví dụ như là à, ờ, Lời này có anh hay là gì đấy <laughs> Ảo thật sự Vãi cả đồ thật đấy Trông cái đồ chán thật sự luôn Anh em ạ oh, Trận này tôi sẽ game bổ level 8 ờ, nha anh em nhá Tức là chúng ta chỉ roll ở 8 thôi Lên 3 sao rồi rồi rồi mới lên 9 Đấy Tức là tôi xác định là không đánh 9 warrior anh em nhá Mà đây là tôi đang đánh là warrior full 3 sao 6 warrior ấy Đấy để chơi thử với cả cái bọn assassin Xem nó như nào Nhá không chơi 9 warrior mà Cũng là chơi chơi chơi ờ, warrior gamble Đấy để đưa warrior lên 3 sao Thực ra ấy cái 3 sao với cả hai sao nó khác biệt nhau lắm anh em ạ Cái trò này này Thực ra có nhiều khi là 6 warrior 3 sao nó lại đấm 9 warrior luôn cơ Đấy 9 warrior nhưng mà toàn một sao À toàn toàn một với hai sao ấy Chưa chắc đã ăn được 6 warrior 3 sao đâu nhá Đấy 6 warrior ở level Level 8 là kẹp được cả vào Glacier mà Đấy rồi Đấy cứ roll dần dần thôi Nhiều ông là bởi vì là toàn những cái con một sao Xong up lên 9 ở level 21 ấy Là nó vẫn còn những cái con một sao Nhưng mà được 9 warrior sớm Đấy mà nếu mà giả sử nhưng mà đến round 25 mà tôi full 3 sao Thì cái câu chuyện nó khác đấy Câu chuyện nó khác đấy anh em ạ Còn đương nhiên là nếu mà chơi up cấp ấy Để mà lên 9 ở round 21 Kiếm 9 warrior ấy Thì sẽ không có 3 sao đâu Chắc chắn là thế Đấy Nên là nếu mà chơi uh, chơi chơi khô máu thì là, là, là chơi 9 warrior Bây giờ tôi chơi theo kiểu là tôi gamble Đấy máu tôi đang vẫn đang giữ máu tốt Tôi còn kẹp thêm được uh, cái con Glacier ở trong uh, cái cái cái hệ mà có thể giữ máu được ở đây Đấy, kẹp Fortuner theo lơ có thua thì cũng mất không nhiều máu lắm Hay quá nhờ anh em nhờ, vẫn thắng này Được đấy Tức là tôi có thể chơi đấm được bọn 6 glide luôn Rồi Ok Aquaman lên 3 sao sớm thì con đấy nó sẽ làm co Tôi sẽ dồn đồ cho Aquaman Còn tầm này thì cứ dồn đồ cho Berserker đã anh em ạ Đúng vào thằng này không? Đấm được thằng Assassin này không? Thằng này assassin beat rồi anh em ơi Đúng rồi anh em ơi Đây này nó kẹp Kẹp tút ca kẹp kẹp kẹp sói này Không được không được bị cắt chuỗi rồi Thằng xanh quá anh em ơi Mẹ ơi Nó đã có cái chuỗi cộng 15 rồi Nó còn cắt được cái chuỗi cộng 8 của tôi nữa anh em ạ à. Không hiểu kiểu gì luôn Sợ thật sự đấy Xanh như thế thì làm sao mà chơi được Ôi mà nó đã đánh Assassin Beat tối thượng đó chứ Cái bộ Assassin Beat đấy anh em Chính là cái bộ mà tôi chơi cho anh em xem hôm qua ấy Đây đúng là fan game đây đấy Chắc chắn là có xem thì mới kẹp cái kiểu này chứ Làm gì có ai mà mà kẹp Assassin Beat 4 bit đâu Ảo thật sự đấy Chắc là tí nữa đấm tôi rồi mới, mới, mới lên tiếng đấy mà Chứ còn thế này là biết là xem kênh rồi Xem kênh hôm qua rồi Thế này biết xem kênh hôm qua rồi anh em ạ <clears throat> ui không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi không ổn rồi phải tách cái đội hình ra thôi đứng tụm lại cái này bị bọn mết nó đánh cho kinh quá mất nhiều máu quá Berserker 3 sao Ok Full 3 sao ở level 8 nha anh em nhá Không lên 9 Oánh 3 sao luôn Trận này có mết là phải lấy BKB rồi anh em ạ Mặc dù là cũng muốn lấy cái gậy gỗ lắm Nhưng mà không được Bây giờ mà không có BKB thì xuống hố Trận này có nhiều mết <clears throat> Ok, thôi được rồi Đồ này từ từ đã Tạm thời Hai cái thằng kia nó xanh quá anh em ơi Đang ở level 10, 53 tiền cả Dã man quá anh em ạ ai đời có cái cái cái cái uh, trận đấu mà ở round 25 level 10 mà mỗi thằng hơn 60 tiền. Ảo thật sự luôn. Chúng ta còn đang ở level 8 là đang roll đây này. Đây rồi, ui rồi lên ba sao đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ đỡ. Đỡ đỡ rồi, đỡ rồi. Dồn lại đồ cho Aquaman thôi anh em. Rồi cái món đồ kia thì từ từ đã anh em ạ Từ từ đã nhá Từ từ đã Ui gặp thằng có chuỗi này Chết mẹ quên chưa tách đội hình ra rồi Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Trông có vẻ ăn được anh em ơi Ăn được không? Ui đéo ăn được rồi Ơ Ơ được không Được không Được không Được không Được không Ui Aquaman gánh chưa này anh em này Tôi đã nói rồi lên ba sao nó khác Lên ba sao nó khác Một phát cuối Ui rồi Cắt được chuỗi 10 cờ 15 Ui rồi Hay rồi Hay rồi Hay rồi Hay rồi anh em ơi Khá quá nhở anh em nhở. <laughs> Đúng là không mất công luôn ở level 8 anh em ạ à. Rồi rồi Cứ luôn ở level 8 anh em nhá Đưa hết bọn này lên ba sao tôi Một con nữa Sir Woodman Đây rồi hay quá Ok anh em ơi Từ từ nhá Rồi Còn con Tutka nữa đúng không một con uh, hai con à, à một con một một con ách nữa thôi một con ách nữa ok ok đang ngon anh em ạ đang trên con đường là ba sao hết nuôi con tút ca với con sói nữa với con ách nữa là xong ui anh em ơi anh em nhìn aquaman gánh này quánh cả 6 mét luôn chưa kẹp cá vào đâu ui đấm hết này anh em này ui rồi được quá anh em ơi nhìn nó bắn nó có xi nhê gì không Ui giời ơi hay quá anh em ạ Rồi bọn mày cứ coi như 50 tiền level 10 đi Cứ từ từ đợi đấy đợi đấy đợi đấy Bọn mày cứ đợi đấy Ok 60 tiền 70 tiền level 10 đúng không Ok bạn ơi Rồi ok nhá ok nhá Để đấy tôi chơi ở level 8 Tôi game bổ level 8 full 3 sao Tí nữa đấm từng thằng bột anh em nhá Bọn nó lên 10 bọn nó đéo lên được 3 sao đâu Anh em yên tâm Tôi chơi level 8 thì chắc chắn là full 3 sao Không có nhiều Đấy, còn nhiều máu à Bây giờ giữ máu mà Aquaman trông có vẻ như là uy tín lắm anh em ạ Aquaman này gánh cong lưng luôn Rồi rồi tách đội hình ra đấy Quên mất đấy Quên mất đấy Quả vừa rồi Nói tách đội hình từ nãy rồi Vẫn chưa tách Bây giờ mới tách anh em ạ Đấy Mà tôi vẫn ăn được bọn nó không Rồi Xem là Egosit Egosit với cả Clyde à Level 9 Không ăn thua Không ăn thua không ăn thua không ăn thua Anh em thấy tôi bây giờ tôi vẫn đang là 7 warrior đấy nhá Tôi vẫn chưa có ý định lên 9 đâu Anh em ạ à, Vẫn đang đánh ở level là, là, là 8 đấy Và chỉ có 7 warrior thôi Đấy nhưng mà anh em thấy là nó lên 3 sao rồi nó khác ngay Kha 3 sao ấy Bài 3 sao với cả bài 2 sao ấy Nó khác nhau lắm anh em ơi Đấy để đấy Ngồi được ngồi đây rồi Đây đâu Đây rồi đây rồi đây rồi, đây rồi. Đấy đấy chỉ còn hai con nữa thôi hai con nữa thôi anh em đấy chúng ta chỉ còn hai con nữa thôi con sói với con tút ca lên được 3 sao là xong này sói tút ca lên 3 sao nữa là lên 9 luôn lên lên 9 kẹp uh, kẹp kẹp chín warrior vào đấy mà thực ra tôi cố tôi roll để tôi, tôi cũng kiếm được cả cái con uh, doom con doom nữa con doom bây giờ vẫn đang một sao nó chưa buồn áp chín làm gì cả trong kia chúng ta ở 8 chúng ta kẹp glacier vào hoành vẫn ổn anh em ạ Đấy mà lên 3 sao thì máu trâu hơn Đam to hơn Đấy giáp được dày hơn Nói chung là ok Cả những cái kỹ năng của nó mạnh hơn nữa Đấy, à, đây đúng là assassin bit của tôi rồi anh em ơi 6 assassin đây này 6 assassin kẹp 4 bit đây này anh em này Chính xác rồi đấy anh em ạ à. Chính xác rồi Chính xác ở đây fan game today rồi anh em ạ à. Chơi chơi chơi chơi 6 assassin 4 ờ, bit nhưng mà lại chơi lại Cái này là nó là sai sách giáo khoa nha anh em nhá đây là sách giáo khoa gọi là sách giáo khoa đẩy cấp này là sai rồi anh em đấy đây gọi là xem là tua <laughs> xem phát là tua đến cuối luôn là biết đội hình là 6 assassin kết hợp với cả 4 bit tuy nhiên là không biết là cách chơi là nó là luôn ở level thấp cơ đấy, đây là nó đẩy một phát lên 10 luôn là sai lắm luôn này đẩy phát lên 10 cầm 50 tiền đấy khác nhau anh em đấy nó vẫn là cái bộ là là 6 assassin kết hợp với 4 bit nhưng mà bản chất của nó lại khác nhau anh em ạ bản chất của nó vẫn là khác nhau đối với cả những anh em mà mà chơi uh, mà xem tôi nhưng mà lại theo cái kiểu là tua đến cuối ấy, thì đúng là biết được cái đội hình là là 6 assassin 4 bit đấy. Nhưng mà đâu có biết được là chơi như nào đâu ở giai đoạn giữa đâu đúng không? Đây nó là một trong những cái người điển hình như thế này. Đấy, đây là một cái người rất điển hình. Tôi không biết là có xem không hoặc là có nghe qua về cái bộ của tôi hoặc là xem người khác chơi cái bộ của tôi sau đó học theo cái bộ Assassin Beat Nhưng mà như này là sai sách giáo khoa rồi Không giống anh em Nhìn thì nó là giống nhưng mà bản chất nó lại không giống <laughs> Bản chất của nó là hoàn toàn khác nha anh em nhá Lối chơi khác nhau anh em ạ Không giống, không giống Sách giáo khoa của Tuấn Cơm là luôn ở level 7 cơ Đấy Lên 31 vẫn đang đánh ở level 7 nhá Chưa làm sao mà đã lên 10 Round 40 mới lên 10 Nói cho nhanh Thậm chí là round 45 Mà còn đéo lên được 10 ấy Chơi ở 9 thôi Bộ đấy làm gì lên 10 Đấy Đây đang chơi Warrior Gamble Đang chơi ở 8 rồi này Round 31 rồi đã làm gì đã lên được, được, được 9 đâu Trong khi là bình thường là cái bộ này là level 21 là lên 9 rồi nhá anh em nhá Ừ round 21 là lên level 9 rồi đấy Đấy nhưng mà đây là, là sách giáo khoa riêng nhá anh em nhá Sách riêng của Tuấn Cơm Đấy, chơi là, là, là, là, là có bảng bản sắc riêng chơi chơi ở, từ, ở level 8 thôi chơi đúng 8 con warrior <laughs> kẹp vào glacier không có nhiều đấy, để anh em xem là nó như nào nó có mạnh không nhá nếu mà full ba sao nó cũng mạnh đấy nó cũng mạnh đấy anh em ạ à. chứ cũng không nhất thiết là nó phải chín warrior đâu bởi vì nếu mà anh em lên chín ấy thì anh em phải ra được cái con lancer thì anh em mới kẹp được vào glacier đúng không và trong trường hợp anh em không ra lancer thì anh em vẫn bị yếu đấy tôi đây tôi kẹp được glacier vào rồi à, con của tôi nó đam to cơ nó là ba sao rồi luôn tiếp rồi Đây ơi, ui rồi Sói cũng sắp lên được ba rồi này Hay quá nhở Rồi cứ từ từ đã 50 tiền, giữ 50 tiền Thôi cái con God of War thì không cần nuôi lên ba sao đâu Trận này ờ, nuôi uh, Tutka xong là nuôi con Berserker với con sói nữa thôi Anh em nhá Con God of War này thực ra là nó cũng có đấm ở đâu mà Nó nó lên ba sao thì nó cũng chẳng có cái tác dụng gì Nó chỉ là một cái con Nó đứng im cho con khác đánh thôi Chứ, chứ nó không đấm được Đấy còn tung trưởng thì cũng không tung trưởng được Bởi vì nó không kẹp gót Đấy nó không kẹp được gót Nên là thôi cái con này Kích hệ thôi anh em ạ Kích hệ thôi Nhá Rồi Quá wow, ok luôn Assassin Beat này Gấu 3 sao này Cáo 2 rồi này Đấy Gấu Assassin kẹp có đồ Kira này Đấy mà ư rồi anh em thấy không Nhìn trông có vẻ vẫn chưa si nhê với cả cái con Aquaman của tôi mà đây là Aquaman này là 6 Warrior đấy nhá Nào mày solo vào đây, Vào đây Ui Ui rồi ôi Đánh không mất máu luôn anh em ạ Khỏe chưa Trông cái con Aquaman của tôi nó vả con gấu Assassin như con luôn 6 <laughs> Assassin kẹp gấu Assassin 2 sao kẹp 4 bit rồi Đấy Mà nó đấm nó có như là gãi không anh em như gãi luôn và đấy là tôi còn đang đánh ờ, đang đánh là 6 warrior đấy nhá đấy trông uy tín đấy chứ nhở anh em nhở uy tín phết tôi cũng không biết là ngày mai rồi ngày mai đây rồi có, có cái bộ này rồi <laughs> nó cũng lại phủ sóng coi như là toàn bộ trò chơi không nhở trời ơi tôi cũng đang nghĩ về cái viễn cảnh là ngày mai người ta lại không chơi chín ờ, à, người ta không chơi chín warrior người ta chuyển sang người ta chơi warrior gamble giống tôi nữa thì thôi xong ảo à, thật sự <clears throat> đây rồi mết à à mết à gấu mết hai sao này thì gấu mết hai sao này kẹp 6 mét gấu mét hai sao vẫn có cảm giác đéo xiết được cái con Aquaman của tôi Aquaman của tôi nó lì quá anh em ơi Vua lì đòn à Vua lì đòn đây Đấy là tôi chưa kẹp cá đâu nhá Tôi chưa kẹp cá đâu đấy Đây là tôi để coi như là, là, là, là Chưa hề kẹp cá tí nào luôn Mà nó vả cho cả mết như con luôn ảo thật sự Đấy rồi, uh, rồi Rồi, chỉ còn con chó sói thôi anh em Cho cả Doom cả Berserker lên 3 sao thì sao nhỉ Nếu mà Doom với Berserker lên 3 sao thì sao <laughs> Thế thì thằng nào nó đỡ được nhỉ anh em nhỉ Doom lên 3 sao thì tất nhiên là sẽ dồn đồ cho Doom Đấy còn tạm thời thì sẽ dồn đồ cho Aquaman nhưng mà Doom lên 3 sao thì sẽ đồ nó sẽ là trong người con Doom nha anh em nhá. Trông lực thật sự đấy. Đấy. Rồi Assassin Beat trông cảm giác rất là bất lực ở đây. Đấy, mặc dù là giết hết nhá, giết hết còn mỗi một con Aquaman thôi. Nhưng mà để giết được cái con Aquaman này của tôi thì tôi cũng thấy cái sự bất lực của đối thủ rồi. Đối thủ gần như là không có cách nào để giết được luôn đấy. Đấy, thậm chí là round này còn bị đẩy nhiều máu này Ui rồi càng không Ôi nhưng mà cái cái bóng Đây là cái bóng anh em ạ Đấy mặc dù là rất là uy tín đấy chứ nhỉ? Ủa xin uy tín phết nhưng mà trông cảm giác gặp bộ này trông <laughs> kiểu bất lực ấy Không làm gì được ấy Đấy kiểu kiểu vô vọng rồi à, vô vọng rồi à. Đấm ờ, không không không mất máu luôn Đấy mà tôi thì bây giờ anh em thấy chưa Tôi còn chưa lên 9 nhá Round 3 năm rồi tôi vẫn đang đánh ở level 8 Đấy, xin nhắc lại một lần nữa cho anh em biết là đang đánh ở level 8 nhá. <laughs> Nhưng mà đây là đang chơi là là là 3 sao anh em ạ. Warrior 3 sao. Khác đấy, khác đấy, khác đấy. Bây giờ tôi tôi chỉ có một cái hơi lối tiếc ở trong cái trận đấu này. Đấy là không có một thằng nào mà nó chơi 9 Warrior để tôi thử nghiệm. Tôi test cho anh em xem xem là cái bộ này là có đấm được cái bộ 9 Warrior không. Đấy thì trận đấu này tiếc quá lại không có thằng nào chơi 9 vua anh em ạ. Nhờ mà bây giờ mình có thằng nào chơi 9 Warrior test luôn Để xem là nếu mà Gamble Chơi Gamble Warrior này nó có đấm được bọn 9 Warrior không Đấy chứ còn tầm này tôi thấy là ổn lắm rồi đấy Ổn lắm rồi anh em ơi Trông những cái thằng còn lại nó có thằng nào đấm được tôi đâu Trông nó bất lực hết rồi anh em ạ Ui mà sức cơ lên được 3 sao luôn này Ôi giời Rồi thế bây giờ là hành trình là Thôi lốt Con uh, con trò sói với cả con Doom Trò lốt lên 3 sao anh em ạ Thôi chọn cái vĩnh hằng thôi chứ còn gì nữa Lấy vĩnh hằng Rồi Bây giờ còn uh, trò sói với Doom lên 3 sao God of War có cho lên 3 Thôi Còn God of War này để đánh ở hai sao thôi anh em ạ God of War tôi nói từ vừa nãy rồi là con này nó hơi phế Rồi xem lại này anh em này Xem lại này <laughs> Xem lại cái màn kịch này Xem lại màn kịch này anh em này Đấy úi ôi trông clear kinh đấy Đồ kỳ ra các thứ này một một solo hết luôn nhá Một solo hết luôn nhá một mình Aquaman đấm chết hết luôn anh em ạ à. Anh em thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ba vả chết Ba vả là chết Mặc dù là anh đánh rất chậm rãi Anh đánh như là coi như là học Thái cực quyền luôn anh em ạ à. Như là tập dưỡng sinh luôn Nhưng mà cứ đấm phát nào nó, nó chất phát đấy Đấm thấm lắm Ôi này trông cảm giác đối thủ bất lực Bây giờ kiếm con gấu assassin 3 sao thì nó lại khó <laughs> Khó mà bây giờ lên 10 roll làm sao được ra sắt đao killer 3 sao Anh em ạ à, Nó đã gọi là cái tầm sai sách giáo khoa <clears throat> Rồi cho sói lên được 3 sao luôn Hay quá Rồi thôi Bây giờ kiếm Doom 3 nhỉ Hay là là, là, là lên 9 kẹp 9 Wario Thôi bây giờ full hết rồi tôi nghĩ là là là chuyển 9 warrior được rồi đấy mà bây giờ là 9 warrior 3 sao anh em nhá 9 <laughs> warrior 3 sao anh em ạ ôi ôi như này thì, thì, thì làm sao bọn nó ăn được tôi đây ui anh em nhỉ ừ. aquaman đéo mất máu luôn đấm phát nào chất phát đấy Mết này thì mết này Ôi ôi, chuỗi cộng 10 rồi anh em ơi Khỏe quá Đùa chứ đùa Đấy anh em thấy không Meta mới đấy Anh em cứ bảo là nó một màu đi Nó chỉ coi như là toàn bit đi Ok Ok nhá Đấy là để trước khi anh em xem tôi Trước khi anh em xem những cái clip mới Ở trong meta mới của tôi Đấy còn bây giờ tôi coi như là một hướng đi riêng luôn nhá lối đi riêng anh em thấy lối đi riêng là thế nào hiệu quả chưa đấy mà ngay ngày hôm qua tôi ra cái bộ assassin beat hôm nay có người chơi theo assassin beat nhưng mà sai rồi đây đó là không học thuộc bài đấy cáo ba ok cáo ba sao assassin beat ở level 10 nhá assassin 4 bit ở level 10 cáo ba sao nhưng ố nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng làm sao nhưng mà làm sao nhưng mà làm sao? Đấm đê, đấm đê, đấm đê, đấm đê, đấm đê. Tranh thủ, tranh thủ, tranh thủ, tranh thủ ghép đồ. Ghép được cái ba tia anh em ạ. <laughs> Ôi trời ơi, tôi quay lại thì con cáo ba sao chết con mẹ nó rồi. Đây là tôi còn chưa lên được là 9 con nào con con con Wario đâu anh em ạ. Chưa lên được 9 qua đâu, tôi đang đánh ở level 8 đây anh em có nhìn thấy không? Tôi đang chơi ở level 8 đấy nhá, chưa thèm lên 9 đâu. 40 round đến nơi rồi. Round 40 bình thường là rao bao nhiêu lên 9 anh em biết không? Round 21 9 Warrior Nhưng bây giờ anh em thấy tôi còn chưa lên 9 Tôi vẫn đang giữ là tôi chơi 8 con anh em ạ Ôi rồi ôi 8 con Warrior này Đây là thực ra là, là 6 Warrior chứ không phải 8 6 Warrior đấm cái bộ Assassin Beat Quá là kinh luôn Anh em thấy không Meta này có vẻ chơi game bồ sướng thật đấy Chơi cứ cảm giác chơi gì cũng game bồ được ấy <laughs> Ui ôi anh em nhìn này Ui cáo này ừ, phải đấm hộ tao cái Đấm lên mạnh lên Đấm mạnh nữa lên Đấm mạnh nữa lên Đấm mạnh lên Một mình solo luôn Một mình Aquaman đấm hết Ui anh em ơi Nhìn kìa Ui ui rồi ui rồi ui rồi Ui rồi máu đầy ạc rồi Máu đầy ạc rồi Cảm giác đối thủ bất lực Anh em nhìn thấy vừa nãy Anh em thấy là nó có level 10 70 tiền Bây giờ hết tiền rồi anh em ạ Bây giờ là level 10 hết tiền đấy <laughs> Level 10 hết tiền kiếm ra con cáo 3 sao Mà còn đéo đấm chết được cái con này Thì anh em biết là thế nào rồi chưa Đối thủ bây giờ chắc là buông rồi anh em ơi Bất lực rồi Bất lực rồi anh em ơi Không có cách nào hết anh em ạ à. Cái tầm cái cửa như này là cái cửa nào mà đấm được cái con Aquaman này của tôi Tôi nói thật với anh em là đây là còn chưa lên 9 đâu Đấy 9 Warrior ấy Đấy còn tôi bây giờ mà nói thật với anh em là tôi luôn tiếp để kiếm con Doom 3 này Đấy Rồi lúc đấy là form đủ 9 Warrior thì đơ thì đeo được Nói cho nhanh Cái tầm 9 Warrior bây giờ là Warrior 3 sao anh em nhá Đấy có phản giáp nhá Phản đam nhá Máu thì cực trâu giáp thì cực to Thì cái bọn kia thì nó có khác gì nó, ờ, nó, nó lấy kim nó chọc vào sắt thép đâu Nó chọc vào coi như là lấy trứng trọi với đá đâu anh em không có cửa rồi anh em ơi Doom sắp lên ba đến nơi rồi này Ghép cái trượng thần bí Ghép huyết trượng luôn cho là máu này Bây giờ không cần đồ đam luôn này Huyết trượng cho cho cho Swordman nó xoay này Đấy Giáp băng luôn này cho trâu hơn này Đấy Có có cửa thì vào mà ăn nhá Đấy Bản lĩnh đi vào đây mà ăn Bản lĩnh đi vào đây mà ăn Cáo ba cơ đấy Ghê đấy đây rồi anh em ơi chín warrior đây rồi ôi rồi ôi bản lĩnh vào đây mà ăn nhá ăn đi ăn đi vào đây mà ăn ui rồi cáo kìa cáo ba sao chỉ tổ ăn đùm được cái gì đâu rồi ôi mà bây giờ thì đỡ cái kiểu gì đỡ cái kiểu gì đỡ cái kiểu gì đây đỡ cái kiểu gì cứ một mình cái con aquaman nó solo thôi anh em này đấm này đập cho phát nữa này đi chưa bay bầu chưa Ui ui ui ui ui ui Đầu hàng luôn anh em ạ à. Bất lực không làm gì được hết Đầu hàng luôn Ui giời anh em thấy Đối thủ bất lực luôn Bó tay anh em ạ à. Cuốn chiếu rồi Hết tiền ở level 10 rồi Đấy thôi xong quá kinh khủng anh em ơi Mà tôi nói thật là tôi cũng mới chỉ có mới chuyển được bộ chín Warrior có đúng một round Chưa kịp thể hiện ảo thật đấy ảo thật đấy rồi anh em thấy hay để lại một like nhá anh em chưa đăng ký hãy ấn đăng ký để xem các clip khác của tôi à, nếu còn thời gian thì anh em có thể xem lại clip ngày hôm qua nếu mà anh em